Kinh Địa Tạng Bồ Tát Buồn Nguyện, xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì những chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Quý xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, Lai ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả những chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo no ngại gì đến, gì đến tất cả những chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thủ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là vô biên thân như lai, như có người Lam, người nữ Lào, được nghe danh hiệu của Đức Phật đây. phát mà tạm thời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội lắng sanh tử trong 40 kiếp, cùng nữa là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán, người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Lại hằng hà xa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như nay như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này chọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng như lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỗ tai, thời người này sẽ đặng một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời cõi dục, huống nữa là trí tâm dưng niệm. Lại vô, vô lượng vô số bất khả thuyết kiếp về thủ quá khứ. Có Đức Phật ra đời hiệu là sư tử hồng như lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật chừng trong một niệm. Thời người này đặng vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là câu lưu tôn như lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán. Người này nơi pháp hội của một nghìn Đức Phật trong hiền kiếp, làm vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sao đoạn vào chốn ác đạo, thường ở tại cõi trời, cõi người hưởng có vui thù thắng vi diệu.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 Trừ năm tội vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng lề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi động quả khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung, nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của chư Phật, nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh nào tự mình xưng danh hiệu chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Ha ha ha,